tất cả ngay mắt đôi môi mang theo hương mây say em cho anh tan trong miên man quên luôn đi đêm ngày chạm nhẹ vội vàng hai ba giây nhưng con tim đâu hay bối rối kẽ lên ngôi yêu thương đông đầy thật đầy anh ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ anh ngẩn ngơ cứ ngỡ như đang hết ngay trong giấc mơ em còn ngào êm dịu đắm chìm phút chốc viết tương tư gieo nên thơ yeah. Cô ca trong gió hát ngân nga dù trời mây nhẹ nhàng đón ban mai đang qua trao nụ cười nắng được trên khởi sắc vui đùa giữa muôn ngàn hoa dịu dàng đến nhân gian đâu yên tâm một người hình như chính em hình như chính là em đừng thờ xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời tôi đều còn băn khoăn có chắc yêu là đây đây đây có chắc yêu là đây đây có chắc yêu là đây đây đây có chắc yêu là đây đây em lang thang càng ngày trong tâm trí đi không ngừng càng ngày trong tâm trí chắc Sáng thì nhớ đêm trắng từ từ còn không phải yêu là gì Yeah Phải thắc gì nữa mà mắc Đến mười năm tay nói ra ngay còn mộng mua thêm làm gì Anh yeah. chân chỉ mua một bó hoa Thêm luôn một món quà Khuôn mặt tươi cười lên vô tư cần đi yêu lo mạnh mẽ nha Và rồi bước ra Bước ra Bước ra cô ca trong gió hát ngân nga dù trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười nắng đôi chân quay sắc vui đùa giữa một ngàn hoa dịu dàng đến nhân gian âu yếm tâm một người em như chính em như chính là em Đừng thở xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời tôi lang thang cả ngày trong tâm trí đừng nợ xin hãy lắng nghe và du anh trả lời tôi đều còn băn khoăn có chắc yêu là đấy đây đây có chắc yêu là đấy đây có chắc yêu là đấy đây đây có chắc yêu là đấy đây em lang thang cả ngày trong tâm trí đi không ngừng cả ngày trong tâm trí